Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống tham nhũng, đè chống tham nhũng Hai cơ quan đá nhau, ai nghe ai đây Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay công cụ xử lý về mặt đảng và công cụ xử lý về mặt luật pháp Về mặt đảng, ông Trọng có ban nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Về mặt pháp luật, ông Trọng nắm trong tay Bộ Công an Về mặt đảng, ông Trọng toàn quyền để thọc tay vào chính phủ moi ra những quan chức tham nhũng. Việc bên đảng tự do thanh tra kiểm tra các cơ quan chính phủ là một thế thượng phong của Tổng Bí Thư đối với ông Thủ tướng hiện nay. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, người đang rất nỗ lực để củng cố quyền lực. Trong cuộc đời Thủ tướng gần đây thì ông Nguyễn Tấn Dũng là có thể lấn át được Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, đến cuối nhiệm kỳ, hai ông Nguyễn Tấn Dũng đã đánh mất lợi thế và ông đã mất thất bại Ông Phạm Minh Chính là con người bản lĩnh hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Một số người thừa nhận như thế. Tuy nhiên, để tìm lại sức mạnh như Nguyễn Tân Dũng từng có lại là một vấn đề. Theo một số ý kiến mà Tờ Thể báo chấm đặt ra câu hỏi, thì người ta cho rằng ông Phạm Minh Chính đang muốn lấy lại sức mạnh mà ông Nguyễn Tân Dũng đã từng có trước đây. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng do ông Lê Minh Khái làm trưởng ban. Đây là một ban bệ trồng lấn chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Lẽ ra nếu một chính quyền không cạnh tranh quyền lực khốc liệt thì nên dẹp bỏ những ban bệ trồng lấn chức năng như thế. Bởi chức năng trồng lấn thì nó sẽ làm cho bộ máy phình ra và người dân lại phải tốn thêm rất nhiều tiền thuế để nuôi thêm một ban bệ mới mà công tác chống tham nhũng thì không hề khả quan hơn một chút nào. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không bao giờ nghĩ cho dân, mà họ chỉ nghĩ cho lợi ích cục bộ của họ mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư còn đang khá mạnh. Việc ông Phạm Minh Chính cho lập ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng mục đích là tranh việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban này do ông Lê Minh Khái đứng đầu, không thể trên quyền của ban do Nguyễn Phiêu Trọng đứng đầu. Mặc dù vậy, thêm ban mới này thì chính phủ do ông Phạm Minh Chính đứng đầu sẽ có thêm cách để có thể đi soi những sai phạm của chính quyền các cấp thuộc phạm vi quản lý của ông Thủ tướng. Không biết ông Phạm Minh Chính lập ra ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng có được ông Nguyễn Tân Dũng làm quân sư hay không. Nhưng rõ ràng đường lối tìm kiếm sức mạnh chính trị cho chiếc ghế Thủ tướng chẳng khác gì khi ông Nguyễn Tân Dũng đã từng làm trước đây. Trong chính phủ, nếu ông Phạm Minh Chính cho ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, soi nội bộ, thì đấy cũng là cách để tránh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng soi tiêu cực. Khi chính mình phát hiện ra cơ quan mình sai, vẫn khó bị định tội hơn là để bên đảng bắt tay làm chuyện này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dựng lên lò để đốt củi tham nhũng Việc làm này nếu nhìn ở góc độ thủ đoạn chính trị là đi moi những sai phạm của đối thủ, dù cho nó nằm ở góc ngách nào, và cũng nhờ lò được tiếp củi đều nên quyền lực của Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ được duy trì ở thế độc tôn trong hơn suốt 10 năm qua. Đây là hình ảnh đường lối chính trị của ông Phạm Minh Chính khá giống với cách đi của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện tại, hai cơ quan chống tham nhũng đang đá lẫn nhau, cũng rất khó và rõ ràng là cơ quan chính phủ không đủ lực để xoán ngôi, tước bỏ vai trò của ban chống tham nhũng bên đảng. Nhưng rõ ràng, ông Thủ tướng lập ra ban này là để củng cố quyền lực, và không biết chừng đợi đến khi ông Nguyễn Phú Trọng yếu thế dần, thì ban chống tham nhũng bên chính phủ lại trỗi dậy và chứng tỏ được sức mạnh của nó. Hai cơ quan chống tham nhũng chưa biết liệu ban bên chính phủ có vâng lời ban chống tham nhũng bên đảng hay không thì vẫn còn phải chờ và thời gian sẽ trả lời điều đó.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 Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985 tại tỉnh Gia Lai cùng 22 đồng phạm đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số các đồng phạm này có cả vợ của ông Luyện là Võ Thị Thanh Mai, hai người em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh và kế toán trưởng Huỳnh Thị Kim Thắng cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã lừa bán dự án Ma với số tiền lên tới 2.650 tỷ đồng. Tức là dự án này chỉ có trên giấy mà không phải là có thật. Đây là hình ảnh Việt Nam mảnh đất màu mỡ cho những siêu lừa. Khi Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị bắt thì nhiều người vẫn còn rất tin tưởng vào các đại gia bất động sản khác. Mặc dù vậy, cho đến nay thì lòng tin của nhà đầu tư gần như đã sụp đổ hoàn toàn với việc hàng loạt đại gia đã từng rất nổi danh, nay đồng loạt ngã ngựa điển hình như Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC Đỗ Anh Dũng, chủ nhiệm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tân Hoàn Minh và Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Vị thế và quy mô doanh nghiệp của những người này quá lớn so với Nguyễn Thái Luyện. Có nhà đầu tư đã nhận xét với tờ Thể báo chấm rằng giờ không biết tin ai trên thị trường bất động sản đầy cạm bẫy này. Thực chất, vấn đề về nền kinh tế không những nằm ở bất động sản mà còn nằm ở chứng khoán và rất nhiều lĩnh vực khác. Luật pháp Việt Nam thì rất lỏng lẻo, có người điều hành yếu kém, truyền thông dối trá, ăn tiền để bơm thổi, quan chức thì tham nhũng tràn lan. Đã dung dưỡng cho những đại gia dối trá lừa nhà đầu tư trong suốt một thời gian rất dài. Khi các đại gia bị pháp luật sở gáy thì phần thiệt thòi vẫn luôn thuộc về người dân, họ đã bị mất tiền. Lỗ hổng của bộ máy chính quyền thì quá lớn về luật pháp thì vừa lỏng lẻo vừa trồng chéo, quan chức thì phẩm chất cực kỳ tệ hại. Tình trạng chạy án để tràn lan làm cho nhiều người bị kết án cũng nhẹ hơn rất nhiều so với tội trạng thực tế của họ. Tiền thì không thu lại được. Mới đây, ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã dùng 25 tỷ đồng để mua 3 năm tù. Đây là một vụ án công khai, còn thị trường chạy án trong bóng tối thì có thể nói nó là cả một thế giới ngầm với hàng loạt luật sư có vẻ như thành thạo thạo nghề bảo chữa, nhưng thực tế là cò chạy án. Đây là hình ảnh lừa chạy án rồi lại đe dọa. Vào ngày 9 tháng 12, báo chí cho biết vợ của Nguyễn Thái Luyện, Alibaba là Võ Thị Thanh Mai, cũng là giám đốc tài chính của Alibaba đã nhất quyết không khai ra người đã nhận tiền chạy án. Bởi vì sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, Võ Thị Thanh Mai nói rằng phải rút tiền ra để đút lót nhằm giảm án cho chồng số tiền này đã lên đến 13 tỷ đồng. Tuy nhiên bà Mai không thể khai ai đã nhận tiền vì bị đe dọa. Vừa lừa người ta để lấy tiền chạy án, vừa đe dọa khiến cho người chạy án sợ hãi không dám tố cáo, thì có thể nói thế giới ngầm liên quan đến thị trường chạy án rất phức tạp. Lâu nay, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận tiền hối lộ rồi chạy án cho người ta là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng giờ đây nhận tiền mà không chạy án rồi vẫn đủ khả năng đe dọa người khác, không dám khai trước tòa thì có thể nói vùng tối đằng sau ngành tư pháp của Việt Nam nó khủng khiếp như thế nào, tạo ra biết bao nhiêu oan gia và oan sai trong cả nước. Nếu bà Võ Thị Thanh Mai nhất quyết không khai thì cả đường dây từ quan chức đến các cò mồi vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mà không ai làm gì được họ cả. Như vậy, đang có dấu hiệu lừa đảo hoặc chấn lột nạn nhân trong đường dây chạy án này. Tất nhiên, chùm cuối của đường dây chạy án phải là quan chức có ảnh hưởng chứ không thể là thường dân bên ngoài cho được. Đây là hình ảnh đằng sau những phiên tòa là các đường dây chạy án rất lớn. Nhóm Alibaba là chùm lừa đảo nhưng họ cũng phải chào thua trước những đường dây chạy án lừa đảo cao siêu hơn. Điều này cho thấy những chùm cuối của đường dây chạy án ngày càng đáng sợ hơn. Đó là những gì mà xã hội có thể nhìn thấy một phần, không biết bên trong